chia sẻ được tôi trở về nhà với mẹ Lòng tôi đã xôn xao nôn nao từ tận tối qua Tôi như đứa trẻ còn mong rằng Bánh xe lăn nhanh lăn đều hơn nữa nhé Trái tim tôi đang đập vội vàng lắm rồi Một năm đã đi xa thì bao nhiêu là chuyến đi không sống chuyện này vì tôi tôi đang về quê chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đời chờ tôi nhớ tôi và mong ngóng tôi thế nên phải mau về thôi chặng đường đã xa khi đầm buồn lớn vui ta từng trải qua chuyện của mình trong đời chuyến đi không sống chuyện này vì tôi tôi đang về quê chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người chờ chờ tôi nhớ tôi và mong ngóng tôi thế nên phải mau về thôi mùa xuân ngoài kia đang ngập tràn 清着梦大。 đình chờ mong ta không thể chờ nữa đâu